nợ anh một chữ yêu chẳng có gì tuyệt vời và huyền nhiệm hơn khi kỷ niệm đó là tình yêu trái tim có lý lẽ rất riêng mà không ai giải thích được thế nên sau một thời gian tôi chợt biết rằng hình bóng anh đã sâu đậm trong tim niềm vui và nỗi buồn của tôi cũng không còn thuộc về riêng tôi chẳng cần chú ý thì ai cũng có thể nhận thấy tôi bất thường vâng có hai điều ta chẳng bao giờ giấu được trong đời say rượu và đang yêu một mối quan hệ 3 năm một người đi xa 7 năm thì ta thường nói một đêm thành tiên phiền một đêm thành cố nỗi buồn như một loại virus độc hại nhất có sức tàn phá kinh khủng 10 năm yêu người tình tôi chưa phai trọn vẹn chân thành nồng nàn và tha thiết phải chăng vì mất nhau nên tình yêu đích thực luôn mãi lý tưởng phải chăng tình sang sở là tình trăm năm chiều nay tôi chống cằm ngồi nghe mưa lúc hoan lúc nhặt kỷ niệm ngập ngụa trong lòng tôi muốn lãng quên lại là điều kiện cần và đủ để nỗi nhớ nên trọn vẹn cuộc đời có điều nghịch lý thì lòng người cũng không ít những mâu thuẫn khó hiểu với chính mình ngày ấy tôi là một học sinh mới chuyển đến nhõng nhẽo bướng bỉnh và đầy mơ mộng của con của con gái ở khoảng trời 18 và theo quy luật muôn thuở tôi cũng không tránh được những dao động đầu đời sau một thời gian quen biết anh nói đúng ra là học anh một con người rất nam tính và tài năng tôi biết anh cũng có tình cảm với tôi mỗi khi gặp cái nhìn của tôi nói lên điều khi yêu phụ nữ nhạy cảm hơn nam giới phụ nữ yêu bằng trái tim còn nam giới yêu bằng lý trí cứ thế ánh mắt anh và tôi thường xuyên giao thoa thú thật có những tiết học tôi chỉ tiếp thu được lượng kiến thức rất nhỏ nhìn anh giảng bài với giọng trầm ấm phong cách điềm đạm ánh mắt không tập trung vào đối tượng nào thế mà trái tim cô học trò cứ sao xuyến có khi pha lẫn chút giận hờn tôi thầm nghĩ anh vô tình lắm lẽ dĩ nhiên giữa anh và tôi là khoảng cách thầy trò tôi biết vì vậy mà anh thản nhiên anh thản nhiên đến tàn nhẫn tôi cứ là cô bé dỗi hờn bâng khuâng vô cớ tuổi này yêu là thế đó tôi có phải là cỏ dại hay anh có quá vô tình và tàn nhẫn như tôi nghĩ tôi có đến học thêm vào các buổi chiều chủ nhật vì không bao lâu nữa anh sẽ lên đường đi du học bắc mỹ thực sự tôi cảm thấy lúng túng nếu anh phải đi ngay vào lúc này nhất là khi trong lòng tôi đã cảm thấy yêu anh nhiều rồi hôm đó vừa học xong trời cũng đổ cơn mưa tầm tã mưa sai và không dứt hạt tôi đứng thám mắt nhìn vào những bong bóng bồng bềnh trôi trên phố tôi không về nhà được và hình như tôi không muốn về nhà tôi vừa thầm trách mưa và cảm ơn anh bâng qua quỳnh có thích nghe nhạc không tôi im lặng và để rơi ánh mắt xuống chân anh độc thoại có cd tuyển tập những bài hát về mưa nghe được lắm nghe đợi hết mưa rồi về mưa to quá tôi vẫn im lặng thường thì tôi là sân nghiền nhạc không dừng hôm nay tôi lại sực sưng đến lạ anh vẫn thản nhiên chấm bài tôi chợt bật khóc anh lại gần sao vậy quỳnh tôi ngượng ngùng tại mưa anh cười cẩy cô bé ơi là cô bé rồi anh đến bàn viết và thản nhiên quay bút một tật của anh mà tôi ghét cay ghét đắng đã vậy còn ung dung nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ ô cửa kính mang nước sung lên sợ hãi mỗi khi sấm Xét ngoan vòng chợ Mưa thì cứ vô tình rơi đẹp như anh Tôi chợt nghĩ đến câu nói Triệu chứng của tình yêu chân thật Nơi con trai là sự rụt rè Và người con gái là sự bạo dạn Không kiềm chế nổi lòng mình Tôi phải thốt lên Dù chỉ đủ cho mình nghe Em yêu anh, anh có biết không? Anh quay lại nhìn tôi Mà vẫn im lặng Sự im lặng đó Tưởng chừng có thể tạo bão tố mạnh trong lòng tôi Tôi cúi xuống tránh ánh mắt anh Giờ tôi nhìn lên Anh trầm giọng Quỳnh nhà Tôi ngả đầu vào ngực anh Trái tim tôi cũng đang rối nhịp Anh chỉ lặng lặng nhìn tôi đắm đuối Và con tim tôi cũng không đủ can đảm để thốt lên câu nói Anh có yêu Quỳnh không? Tôi đến ngồi vào chỗ làm việc của anh ấy Lấy bút vẽ ra những vết mưa trên giấy anh đến bên tôi và đặt tay lên vai tôi quỳnh tôi im lặng chờ đợi run nhẹ anh gọi tên tôi lần nữa tôi vụt đứng dậy với vẻ giận hờn tôi nói qua hai hàng nước mắt tự do lan dài anh máu lạnh lắm sao anh im lặng hoài anh vẫn không chút thay đổi tôi nức nở quỳnh chỉ là một con học trò nhỏ ghét anh lắm tôi vụt chạy về trong cơn mưa chỉ một tháng sau khoảng cách giữa anh và tôi trở nên bụi mặn gai cơn mưa chiều nay gõ kẽ vào ý thức của tôi đếm lại 10 năm tôi mới có thể hiểu thế nào là thời gian đếm lại kỷ niệm tôi mới biết thế nào là nhớ nhung bây giờ tôi đã là đồng nghiệp của anh những gì táo bạo của được thay thế bằng nét tinh tế kiêu hãnh hơn tôi vẫn thấy nhớ và yêu anh tình yêu chân thật cũng si mê độc đáo của riêng nó không ai lý giải được tại sao yêu thì hắn cũng không ai xác định được tại sao nhớ mà càng muốn quên thì lại càng thêm nhớ anh vậy đó luôn tỏ ra hững hờ mỗi lần bị tôi cuốn hút trong khi có rất nhiều chàng trai theo đuổi mà trái tim tôi vẫn không rung động Thật khó hiểu, đã, tôi đã từng nghe một câu nói đàn bà dễ cảm đối với sự lãng quên của đàn ông hơn là sự chú ý tôi lặng mình bên tách trà nóng. Ngoài kia trời vẫn sụt sùi mưa. Mưa ơi, giọt mưa rơi bao lâu, chạm đất rồi, ngơ ngẩn nhớ trở sao. Mưa đừng rơi vô tình như vậy, lòng tôi ướt sũng. Anh có khi nào trượt nhớ về cô học trò ngày xưa, cánh đồng vắng mặt mỗi khi trời mưa không ở đây luôn du lòng bên cõi riêng ngậm ngùi còn anh giữa anh và tôi không còn khoảng cách như xưa để anh ngại nhưng giờ đây làm sao tôi có thể tìm được anh để khóa lấp nỗi nhớ phải chăng đó là quy luật tất yếu của những mối tình đầu tôi tin là không trong những năm học đại học chúng tôi luôn bên nhau bằng tình bạn trong mưa chia sẻ những nỗi vui buồn trong cuộc sống giúp nhau vươn lên trong học tập và đón nhận niềm hạnh phúc đáng tự hào trong ngày lễ tốt nghiệp khoảng cách địa lý gắn lại sợi xích trói buộc mong manh thả trôi em đèn dệt nên 70 cánh thư nắm tay em không buông anh yêu em quỳnh à tình yêu là thuốc đắng nhất mà không ai lại không muốn uống nhiều thật mạnh một điều nghịch lý nhưng lại rất có lý đó là bí mật của tình yêu một cuộc gặp vỏn vẹn trong hai tiếng một khoảnh khắc trong năm phút thế là hết tại tang lễ tôi gặp lại mẹ anh mẹ đã trao hồi ức của anh cho tôi và cuốn nhật ký kết thúc dòng chữ anh đã mắc nhiều lỗi lầm trong đời và nếu có một lần nào đó quyết định đúng đắn thì đó chính là ngày hôm nay ngày anh cầu hôn em đó Quỳnh ngày mà con đường đời của em và anh hợp nhất em luôn và mãi bên anh trong khoảnh khắc anh yêu em đó chính là ngày anh hẹn tôi và không bao giờ đến được nữa sau khi tốt nghiệp anh tìm được việc làm và trở về nước khi ấy chúng tôi đến thăm mẹ anh tôi bị nhức đầu vì cảm đã xuống ghế sau xe để rồi có thể nằm được vào lúc 5 giờ 30 chiều Trên một khúc cua quanh đèo Một xe tải chạy phía trước chúng tôi Khói xe xả ra Cho nên anh ở phía sau Không thấy rõ xe tải này Tôi tỉnh dậy khi nghe tiếng thét kinh hoàng của anh Anh đạp thẳng và cố ngoặt sang trái Nhưng đụng vào sàn xe Một xe tải nhỏ chạy ở phía sau Đâu vào chỗ anh ngồi Chiếc xe hơi nhỏ bay lên không và rớt xuống lật ngược trượt đi hơn 100 mét trước khi dừng lại. Tôi không thể nhìn thấy anh đang bị treo bên trên tôi trong tư thế dây an toàn và tay lái. Đầu anh ấy sưng lên một cách quái dị vì chất lỏng tràn ngập bộ não anh. Những người cứu hộ phải mất nửa giờ mới rút anh ra khỏi tấm kim loại bẹp xuống. Tử thần đã gọi tên anh lúc thấy anh phun trào tim ngừng đập hóa ra anh đã khóc lên thân thể đẫm máu của tôi rồi ngủ yên trong bầu trời đen mực một lời chúc phúc hóa thành lời chia ly khoảnh khắc tôi nước mắt mình lăn dài mù mịt khói nhang trong tiếng kinh cầu nguyện trong lời xót thương ngậm ngùi trong lòng bàn tay tôi chỉ là nỗi đau ngang dọc có một người lặng lẽ để lặng dường như chỉ mới hôm qua đó là câu chuyện tình đã sống được 10 năm Ngẫu nhiên theo ngày kỷ niệm trời lại hóa bão táp Mưa lại rơi vô tình Nhưng em đã có thể Huyền đi những tay sưng Giọt lệ rơi thanh thản Gom góp trên mỗi ngày Cho tình yêu vẫn sống Đành rằng yêu là khổ Thành ra yêu là lỗ Để rồi sau tất cả Em vẫn luôn mướt xanh vì đời đã bảo rằng hãy cứ yêu mãi đi để trái tim luôn son lòng người mãi bình yên